Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Chỉ còn đúng 6 tháng nữa, vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar và 8 sân vận động World Cup 2022 sẽ tổ chức giải đấu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Qatar vốn là đất nước giàu có, vậy 8 sân vận động dự kiến tổ chức giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh này trông sẽ như thế nào? Trong video ngày hôm nay,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 Có sân thì được thiết kế giống như một chiếc mũ dệt truyền thống của Trung Đông. Một sân vận động khác lại được làm bằng container vận chuyển và một địa điểm đã nổi tiếng được ví như bộ phận kín của phụ nữ. Mỗi sân vận động được tạo ra sẽ có những hình thù và ý nghĩa riêng của nó. Mỗi địa điểm được cung cấp bởi nguồn pin năng lượng mặt trời. Mỗi sân đều có hệ thống điều hòa nhiệt độ ngoài trời. Mặc dù được tổ chức vào mùa đông, nhưng nhiệt độ của Qatar lúc đó vẫn tầm 24 độ C. Nhìn chung, Công tác tổ chức và những công nghệ tiên tiến nhất đã được áp dụng cho 8 sân vận động này. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đi tham quan từng sân vận động. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với sân vận động quốc tế Khalifa. Khánh thành vào tháng 5 năm 2017, sức chứa là 45.416 người. Địa điểm là Doha, số trận đăng cai 8 trận. Hoàn tất quá trình trùng tu sớm nhất để chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup 2022 sân vận động quốc tế Khalifa như viên ngọc bừng sáng giữa sa mạc Trung Đông. Được khánh thành và đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1976, sân vận động đa năng được đặt theo tên của cựu quốc vương Khalifa bin Hamad Anthony. Không chỉ dành riêng cho một môn bóng đá như nhiều người vẫn lầm tưởng, sân từng được nâng sức chứa vào năm 2005 để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Asian Games 2006 đây cũng là nơi diễn ra Đại hội Thể thao khối Ả Rập năm 2011, Giải Điền Kinh vô địch thế giới năm 2019, trước khi được sửa chữa lớn, trở thành một phần quan trọng trong toàn bộ kế hoạch đăng cai kỳ World Cup đầu tiên vào mùa đông, ngay tại trung tâm thế giới Ả Rập sau nửa năm nữa. Không phải là sân có sức chứa lớn nhất, nếu không muốn nói là chỉ có 40.000 chỗ ngồi khá khiêm tốn, như ba sân bóng khác ở vùng Doha, sân vận động quốc tế Khalifa được chọn đăng cai trận khai mạc và trận tranh hạng 3 World Cup 2022, nhường vinh dự tổ chức trận chung kết cho láng giềng Lucen Iconic với sức chứa là 80.000 khán giả. Sân bóng khổng lồ này chính thức được khởi công từ năm 2017. Do mùa hè vùng Trung Đông thực sự khủng khiếp, nên ban tổ chức World Cup 2022 đã thuyết phục FIFA cho phép tổ chức giải lần đầu tiên vào thời điểm cuối tháng 11 kéo dài đến trung tuần tháng 12 để tránh cái nắng gay gắt. Các sân vận động tại Qatar được sửa chữa cũng như xây mới, đều sử dụng công nghệ làm mát có khả năng giảm nhiệt độ trong sân vận động xuống chỉ còn 20 độ C. Các tầng trên của 8 sân sẽ được tháo rỡ sau World Cup và được đem tặng cho các quốc gia còn khó khăn về cơ sở hạ tầng thể thao. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với sân vận động Al Sanoub với sức chứa 40.000 người. Khánh thành vào tháng 5 năm 2019, sức chứa là 40.000 người. Địa điểm là Anquarat Qatar, số trận đăng cai là 7 trận. Sân vận động Al Janoub Qatar là một trong 8 sân vận động được tổ chức World Cup 2022. Sân vận động tọa lạc tại thành phố Anwarat, có sức chứa lên tới 40.000 chỗ ngồi. Được thiết kế bởi Zaha Hadid Architect, phối hợp với AECOM. Sân vận động Anzanup mang hình dáng xếp nếp bắt mắt, lấy cảm hứng từ thân tàu của các vị thần. Phần mái được mô phỏng theo kiến trúc của cánh buồm. Bề mặt bóng trắng khiến người ta liên tưởng đến hình dáng của vỏ sò. Ban đầu, sân có tên là Anwarat và sau đó đã được đổi tên thành Anzanup. Sân vận động Anzanup có sức chứa lên đến 40.000 chỗ ngồi, nhưng có thể được giảm xuống còn 20.000 chỗ ngồi sau khi kết thúc World Cup 2022. Sau đó, An Sông Nước sẽ trở thành sân nhà của câu lạc bộ thể thao Angorat. Những chỗ ngồi tạm thời đã được thiết kế để có thể dễ dàng tháo gỡ và vận chuyển đến một quốc gia khác. Sân cũng được trang bị dàn mái che đóng mở tự động. Cùng với đó là công nghệ làm mát đặc biệt nhằm đảm bảo rằng sân vận động vẫn có thể sử dụng trong những tháng hè. Dàn mái che được làm từ vải lọc khí PTFE và xe cáp có các hình thức vận hành giống như cánh buồm rừng to. Sân vận động tiếp theo trong danh sách này, sân vận động thành phố Education. Khánh thành vào tháng 6 năm 2020 sức chứa là khoảng 45.350 người. Địa điểm Thành phố Education, Andresan, Qatar. Số trận đăng cai là 8 trận. Sân vận động thành phố giáo dục Education City có sức chứa là 40.000 người, được mệnh danh là một viên kim cương trên sa mạc. Điểm nhấn của sân vận động này là hệ thống chiếu sáng đặc biệt, giúp nó tỏa sáng vô cùng rực rỡ vào ban đêm và lấp lánh vào ban ngày. Education City là nơi diễn ra các trận tứ kết. Sân vận động nằm trong một số khuôn viên trường đại học tại Education City của quỹ Qatar. Sau giải đấu, sân sẽ giảm sức chứa xuống còn 25.000 chỗ ngồi để phục vụ cho đội thể thao của các trường đại học. Nhà thầu xây dựng là Zipac CV đã chỉ định Pattern Design làm kiến trúc sư thiết kế chính và Puro Harpoon cho thiết kế kỹ thuật sân đấu này. Với 20% vật liệu xây dựng được xác định là sạch, sân là một trong những sân vận động thân thiện với môi trường nhất thế giới. Vào tháng 5 năm 2019, sân vận động Education City đã nhận được xếp hạng của G-SAT 5 sao. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với sân vận động thứ tư, sân vận động An Bay. Khánh thành vào tháng 12 năm 2020, sức chứa là 60.000 người. Địa điểm Ankhorwata, số trận đăng cai là 9 trận. Cách thành phố Doha không xa, sân vận động An Bay có sức chứa lên đến 60.000 người, được thiết kế bởi kiến trúc sư Da Al Hadassad. Đây là nơi sẽ tổ chức các trận đấu bán kết của World Cup 2022. Sân vận động này được xây dựng nhờ vào nguồn vốn của quỹ Aspizone. Hình dáng của nó giống như một túp lều truyền thống của người Ả Rập, gọi là Batansas, do nhiệt độ ở Qatar có thể lên tới 30 độ C dù là tháng 11, nên nó sẽ trở thành một mái nhà lưu giữ nhiệt. Thiết kế sân vận động tôn vinh quá khứ và hiện tại của Qatar, đồng thời hướng tới tương lai của cộng đồng. Với mục tiêu bền vững của World Cup lần này, nó sẽ là một mô hình phát triển xanh, bao quanh bởi các tiện ích cho khu vực địa phương. Sân vận động này có thể trở thành di sản của Qatar và thế giới – sau khi đưa vào sử dụng cho vòng chung kết World Cup 2022. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với sân vận động Andreysan, khánh thành vào tháng 12 năm 2020. Sức chứa là 40.740 người. Địa điểm là Andreysan. Số trận đăng cai là 7 trận. Sân vận động Andreysan hay còn được gọi là sân Ahmed Bin Ali là nơi diễn ra 7 trận đấu được khánh thành vào tháng 12 năm 2020 bằng cách tổ chức trận chung kết của Amir Cup lần thứ 48 vào ngày quốc khánh Qatar, thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá trong nước cũng như toàn thể thế giới. Sân vận động sử dụng hệ thống làm mát nhân tạo sẽ là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng trong khuôn khổ FIFA năm 2022 World Cup ở Qatar. Được biết đến như cửa ngõ và sa mạc, sân vận động bao gồm 40.000 chỗ ngồi ở phía tây của khu đô thị Doha, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Pattern Design nổi tiếng của Anh. Sân vận động Ahmed Bin Ali, nơi sẽ tổ chức 7 trận đấu trong giải vào năm 2022. Đây là sân vận động thứ tư được hoàn thành trước thềm World Cup 2022, được xây dựng trên rìa sa mạc. Ahmed Bin Ali đóng vai trò như một điểm mốc cho những du khách đến hay rời thành phố đều có thể dễ dàng tìm ra vị trí của nó. Xung quanh sân vận động là vô số khán đài được tạo hình cong lấy cảm hứng trực tiếp từ hình dáng của các cồn cát ở sa mạc liền kề. Tại đây, mọi người tôn vinh sa mạc và thường rời thành phố đến sa mạc thư giãn vào cuối tuần như một nét văn hóa địa phương đặc biệt. Bởi vậy, đội ngũ kiến trúc sư đã lưu lại điều này và xây dựng thành những khu vực phòng chờ có mái che bên ngoài cồn cát, nơi hoàn hảo để mọi người có thể sử dụng trong những tháng mùa đông của World Cup. tiếp theo là sân vận động Sai 974. Khánh thành vào tháng 11 năm 2021, sức chứa là 40.000 người, địa điểm Rat Abu Apao, Doha. Số trận đăng cai là 7 trận. Fenwick E. Reparent Architect, một công ty kiến trúc của Tây Ban Nha đã hoàn thành một sân vận động rất đặc biệt để sử dụng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp sửa diễn ra ở Qatar, được đặt tên là Stadium 974 nó được thiết kế đặc biệt để dễ tháo rời và lắp ráp lại với khoảng gần 1.000 thùng hàng container được sắp xếp theo dạng module. Ban đầu được công bố là sân vận động Rat Abu Abao, Stadium 974, nằm ở thủ đô Doha của Qatar, ngay trên bờ biển gần cảng và sân bay. Sân có tổng sức chứa là 40.000 khán giả và về mặt cấu trúc thì nó bao gồm một khung thép với phần mái bên trên trong khi bản thân các thùng container được sử dụng để làm chỗ ngồi, khán đài, nhà vệ sinh và các khu vực khác. Các container được sử dụng cũng chính là những container được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trường. Sun Stadium 974 sẽ vinh dự được tổ chức 7 trận đấu, với sự xuất hiện của các đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina hay Pháp. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, và World Cup 2022 khép lại. Người ta cho rằng sân vận động này sẽ được tháo rỡ và xây dựng lại ở một nơi khác hoặc tái chế các bộ phận của nó. Vì vậy, đây là một dự án bền vững mang tính biểu tượng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà tổ chức sự kiện thể thao lớn trong tương lai. Stadium 974 ra đời nhằm đạt chứng nhận của hệ thống đánh giá sự bền vững toàn cầu, USAT 5 sao, cho cả phần thiết kế và xây dựng của nó. và sân vận động thứ bảy trong danh sách ngày hôm nay, sân vận động Antumama. Khánh thành vào tháng 10 năm 2021 với sức chứa là 40.000 người. Địa điểm Antumama Qatar. Số trận đăng cai là 8 trận. Antumama là một sân vận động được nhiều sự chú ý của dân mê bóng bởi kiến trúc kỳ lạ của nó. Lấy ý tưởng từ hình ảnh cánh buồm của người dân Ả Rập ra khơi đánh bắt cá và thu hoạch ngọc trai Ăn Thung là niềm tự hào của thành phố Doha. Bất chấp mọi thời tiết nắng mưa, lạnh giá hay nóng như thiêu đốt. Và sân vận động cuối cùng chúng ta sẽ đến thăm ngày hôm nay, sân vận động Lucerne. Khánh thành vào tháng 11 năm 2021 với sức chứa là 80.000 người. Địa điểm là thành phố Lucen của Qatar. Số trận đăng cai là 10 trận. Sân vận động quốc gia Lucen là một sân vận động được xây dựng ở Lucen, Qatar. Đây là sân vận động cuối cùng hoàn thành trong chuỗi các sân được xây mới chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh cuối năm nay. Sân Lucen có sức chứa lên tới gần 80.000 chỗ, là sân có sức chứa lớn nhất trong các sân phục vụ World Cup 2022. Sân nằm cách trung tâm thành phố Doha khoảng 20 km. Các kiến trúc sư đã nỗ lực để kết hợp các tinh hoa nghệ thuật Ả Rập vào việc xây dựng sân Lucen. Và khu đất nơi được xây dựng nằm trong một khu vực được quy hoạch sẽ phát triển trong tương lai của thành phố Doha. Trong đoạn video trên chúng ta có thể thấy, nổi bật nhất trong bộ sưu tập sân vận động của Qatar là Nusen Iconic và sân vận động Sai đường 974. Nusen Iconic là nơi diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc World Cup 2022. Điểm nổi bật là Nusen Iconic sẽ được xây dựng trên mặt nước và được làm mát bằng các tấm pin mặt trời. Còn sân vận động Sai đường 974 là sân vận động độc đáo nhất của ta sẽ được làm từ 974 container vận chuyển và các vật liệu khác có thể dễ dàng tháo rỡ sau khi giải đấu kết thúc và có 40.000 chỗ ngồi. Có một điều đặc biệt là công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng chính là công ty đã trúng thầu cung cấp thiết bị kết cấu thép cho cả hai sân vận động trên. Trước đó, vào năm 2019, Đại Dũng Corp cũng từng gây xôn xao dư luận khi trúng các gói thầu thiết kế thiết bị kết cấu thép cho hai sân vận động Lucent Iconic và sân vận động Stadium 974 có giá trị lên đến hơn 80 triệu đô la Mỹ. Cho đến thời điểm này,